xóa ok xóa luôn Angola Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Angular 13 .NET Code Core API và SQL Server ở bài tiếp theo này thì chúng ta sẽ cùng học về chức năng xóa thực đơn đầu tiên thì tôi sẽ chạy à, hai project của chúng ta lên một là project back backend .NET uh, ờ, API và frontend là Angular thì ở các bài trước thì chúng ta đã hiển thị danh sách này à, thêm và sửa thực đơn CRU đều có rồi bây giờ sẽ là đến D delete xóa thực đơn chúng ta cùng đợi một chút và như vậy là project của chúng ta đã lên rồi đây danh sách ờ, thực đơn của chúng ta đây thì ờ, chúng ta sẽ vào file TypeScript để ờ, thêm mới một hàm mới có tên là xóa thực đơn tham số truyền vào là một thực thể thực đơn ta sẽ là any tiếp đến thì ta sẽ thực hiện gọi git.service chấm chúng ta sẽ gọi API xóa thực đơn và chúng ta sẽ truyền vào mã thực đơn thực đơn chấm mã thực đơn các bạn à, phải để ý chữ hoa thường nhé ở đây mã thực đơn của tôi đang viết hoa tiếp đến thì chúng ta sẽ subscribe và các bạn nếu thấy hay thì cũng nhớ subscribe kênh của tôi nhé. Data trở về thì chúng ta sẽ alert lên thôi. Chúng ta sẽ alert lên data trả về. Hiển thị một ờ, pop-up thông báo ở trên HTML data string. Ok chúng ta hãy cùng test thử uh, ờ, API này à quên ở ờ, HTML chúng ta phải ờ, tạo sự kiện ở trên button xóa chúng ta sẽ copy sự kiện uh, chi tiết thực đơn ở file edit xin lỗi các bạn tôi copy uh, nhầm chưa được tôi copy lại chúng ta sẽ paste xuống dưới hàm xóa và chúng ta sẽ thay đổi chi tiết thành đơn thành à, xóa thực đơn của chúng ta hiện tại thì à, thực đơn của chữ T của chúng ta chưa viết hoa đây tôi sẽ đổi lại thành à, chữ T viết hoa cho đúng kiểu camel lạc đà chúng ta hãy cùng test thử ở đây có tôi sẽ xóa cái string này đi mã thực đơn số 6 string rất là ngứa mắt chúng ta quên chưa gọi hàm duy lát lại danh sách vậy ta sẽ vào file danh sách thực đơn component.ts để thêm đoạn tải lại danh sách thực đơn ok và tiếp đến thì à, chúng ta sẽ hiển thị một hộp thoại pop-up xác nhận xóa vì à, xóa dữ liệu này có thể người dùng nhấn nhầm mà không ai nhấn nhầm một phát mà xóa luôn thì rất là ảnh hưởng tôi sẽ bật Việt Key lên và gọi lại bạn có chắc muốn xóa if confirm bạn có chắc muốn xóa nếu ờ, true tức là mình bấm vào giết đấy thì chúng ta sẽ gọi hàm này gọi đoạn cốt này ok như vậy là đã xong chỗ chấm phẩy này hình như không cần thiết lắm ok ta sẽ test lại thử lần nữa tôi sẽ xóa món ờ, đặc biệt này đi đấy bạn có chắc muốn xóa nhé cancel sẽ không xóa ok sẽ duy tân chu và sẽ xóa bỏ những câu. và chúng ta đã gọi ờ, sau khi xóa xong thì lát lại luôn không cần nhấn F5 nữa ok tiếp đến thì ờ, do bài học này quá ngắn thì tôi sẽ tiếp tục sử dụng Ờ, thư viện bút cháp vào các button của chúng ta chúng ta sẽ sử dụng bút cháp icon để làm ờ, button của chúng ta thêm sinh động hơn có rất nhiều kiểu sử dụng ờ, bút cháp tôi sẽ lấy bút bút cháp này cái icon này pencil square này các bạn có thể sử dụng thẻ i thẻ y đấy class như thế này tôi hay dùng thẻ y như thế này nhưng mà lần này tôi sẽ dùng cái SVG này để thay đổi các bạn à, thích ờ, kiểu dùng icon 400 nào hơn hãy comment phía bên dưới cho mọi người cùng biết nhé kiểu này thì có vẻ là dài dòng hơn Ok tiếp đến thì chúng ta sẽ tìm à, icon xóa icon xóa sẽ là thùng rác thùng rác là gì trong tiếng Anh ta đây chúng ta sẽ lấy cái ờ, SAS này chúng ta sẽ copy SVG tiếp pet vào đây bạn nào biết lợi ích của việc dùng SVG này thì hãy ờ, comment phía bên dưới ờ, cho tôi nhé thêm thực đơn chúng ta sẽ thêm icon cho nút thêm thực đơn nữa chúng ta sẽ gõ là plus ở đây có rất nhiều plus tôi muốn dấu cộng không thôi và hãy cùng tìm theo Telephone Plus này Sand Plus này Rồi chúng ta sẽ tìm từ đầu Back Plus Bookmark Plus Calendar Plus Không biết cái Plus của chúng ta cần đang ở đâu Clip Art Plus ừ. Rồi chúng ta tiếp tục tìm cố gắng tìm sẽ ra thôi anh em nào mà cũng dùng plus cho phím thêm như tôi thì hãy cho mình một like nhé hmm. một trăm bốn là nhiều một lớp thế nhỉ Đây rồi, lớp của chúng ta đây rồi chúng ta sẽ lấy cái ờ, blood circle fin này copy svg pet lại vào trong tuần thêm của chúng ta đâu rồi đây là model body đây rồi bút tuần thêm thực đơn của chúng ta đây rồi ok tôi sẽ căn chỉnh lại chút đây nữa đây nữa ok đây đã có thêm được đơn rồi thêm thực đơn này chúng ta sẽ cùng thêm icon vào ở nút thêm thực đơn này ok là sẽ lấy ờ, icon blur khác là sẽ lấy blur không thôi ok copy cái button bên trong thì sẽ ở file à, thêm sửa thực đơn common đây chính xác ở đây button sửa thực đơn của chúng ta nữa chúng ta sẽ tí nữa sẽ thêm icon vào sau ok căn chỉnh lại một chút rồi ok tần số thực đơn chúng ta sẽ search lại cái button edit của chúng ta à cái pencil như các bạn chúng ta sẽ lấy cái pencil không này copy và chúng ta sẽ về vào đây ok bây giờ chúng ta sẽ cùng à, test lại thêm sửa xóa thực đơn đầu tiên chúng